Rồi TV256 à, mến chào à, quý anh chị em à Hiện tại thì TV thấy đang có một người nha Lần đầu tiên mình à, Mình phát trực tiếp dùng cái Cái điện thoại của mình á Mình dùng cái iPhone của mình ừ đang xem à cảm ơn quý anh chị nha mình dùng cái iPhone của mình thành ra mình cũng không có lần đầu tiên mình mới thấy được cái message đó <laughs> cái này nữa, nó, nó, nó. <laughs> mình thử thôi dạ yeah, tv xin uh, chào quý anh chị em ha dạ yeah, tv 256 xin chào quý anh chị em à, dạ cảm ơn các bạn đã chào mừng TV 256 nha mình nghĩ mình ờ, livestream ờ, bữa này à, lần đầu tiên ở trên trên cái iPhone ha thì TV muốn chọn cái đề tài hôm nay đó là TV nói về hai cái tù nhân chính trị mà TV thấy TV 256 cần thấy mình phải quan tâm đó là anh uh, Nguyễn Năng Tĩnh uh, và anh Phạm Chí Dũng hai cái người tù nhân mà TV 256 rất là rất là thương mến người ta không có tội gì hết mà cái nhà nước cộng sản này đó kết tội người ta và những lời kết tội rất là mơ hồ hai người này đều chung một cái tội danh anh Nguyễn Năng Tĩnh và anh Phạm Chí Dũng đều chung cái cái cái cái điều 117 của Bộ luật hình sự. Điều 117 Bộ luật hình sự cho rằng là làm làm thông tin đó làm thông tin tàn trữ thông tin phát tán thông tin làm tài liệu tàn trữ tài liệu phát tán tài liệu và cũng làm vật phẩm tàn trữ vật phẩm phát tán những cái vật phẩm như vậy để chống lại cái nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mình thử hỏi quý anh chị em mình làm thông tin có cái gì là tội làm thông tin là giống như là TV đang ờ, TV 256 đang là, là livestream trực tiếp cho quý anh chị em xem không có cái gì là tội mình làm thông tin và mình chống lại cái nhà nước xã hội chủ nghĩa đó là việc làm rất là lương thiện mình mình thích ai thì mình thích mình thương ai thì mình thương và mình ghét ai là mình ghét mình chống ai là mình chống ở trong cái cuộc đời mình chẳng lẽ mình thương hết mọi việc sao chẳng lẽ mình yêu mến hết mọi việc sao có những cái việc mà mình nó gây cho mình cái sự đau lòng thì mình chống chứ con người ta mà rất là bình thường mình thương mình yêu mình ghét mình đồng ý mình chống cái chuyện nó rất là bình thường ở trong một cái xã hội à, là con người không có ai tránh được kể cả tất cả những người cộng sản họ cũng không tránh được họ cũng có cũng nhất cũng có lúc họ yêu họ ghét đúng không có lúc họ binh vực có lúc họ chống mà tại sao là chống cái nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa là không được tại sao vậy tại sao không được chống cái nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa bây giờ đó cái đất nước mình có bao nhiêu triệu dân Bây giờ đất nước mình có 96 triệu dân đi. Rồi mình có uh, ờ, 5 triệu dân ở hải ngoại. Coi như mình trên một, 100 triệu dân. Rồi chẳng lẽ cái nhà nước Cộng hòa xã hội này nó muốn rằng 100 triệu dân đó phải thương yêu nó hết sao? trong 100 triệu dân đó ít ra nó cũng phải có một người chống chứ tại sao nó độc tài kinh hoàng như vậy chúng ta thấy một cái điều luật của nó đặt ra đó là điều luật 117 đó là một cái điều luật sai trái cái điều luật này nó độc tài kinh hoàng lắm nó không có cho ai có có quyền để mà chống nó cái chế độ này nó khốn nạn kinh hoàng luôn nó không muốn một người có một cái quyền mà để mà chống nó. Không có được chống nó. Không có thể viết cái tài liệu để mà chống nó. Không có thể mà viết những cái cái cái cái thông tin lên để mà chống nó. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận được những cái điều mà tồi bại như vậy của cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này? Cả thế giới đều nhìn thấy là một con người bình thường người ta cũng thấy nữa cái việc mà chống một cái cái hành vi mà sai trái hoặc cái luật pháp sai trái của cái đất nước này ở đây bên nước Mỹ người ta có thể người ta người ta phát tán tài liệu để mà chống ông Trump người ta có thể chia sẻ những cái tin tức mà chống ông Trump livestream để mà chống ông Trump cái trường hợp nó quá bình thường ở một cái quốc gia mà người ta gọi là tự do có tự do có dân chủ mà trong khi đó cái nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam họ nói làm sao họ cũng nói là họ có dân chủ dân chủ gấp triệu lần tư bản đó họ nói những lời như vậy đó cái bà mà phó thủ tướng nguyễn thị doan bà nói như vậy đó nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ này nè có một triệu lần gọi là dân chủ hơn các nước mà mà dân chủ khác mà họ hành xử như vậy đó. quý anh chị em thấy được không trong khi tất cả những người này là những người yêu nước thì VN56 biết rất rõ anh Nguyễn Văn Tĩnh là những người yêu nước anh là một thầy giáo dạy nhạc và anh dạy cho các em cái bản nhạc gọi là trả lại cho dân của Việt Khang. Nó đâu lại phải là có tội đó. Mà tại sao dạy cho mấy em như vậy là chống lại cái cái cái cái cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người ta chống cũng bình thường thôi. Ở bên nước Mỹ này người ta tạo ra cái vật mà cái hình nộm ông ta Donald Trump rồi người ta đá đít Donald Trump những cái tài liệu vật phẩm như vậy đó, nó không có gì đáng nói hết đó. Nó được bảo vệ bởi hiến pháp cái điều 25. Cái hiến pháp điều 25 đó nó là người Việt Nam được cái quyền tự do ngôn luận, được tự do lập hội, được tự do biểu tình, được tự do gọi là bày tỏ cái chính kiến của mình Tự nhiên các anh đặt ra cái luật mà 117 để mà để mà đi ngược lại cái hiến pháp như vậy. Cái hiến pháp là bộ luật căn, căn bản mà. Tại sao các anh lại đặt ra những cái điều luật để mà vi hiến như vậy? Mà các anh chẳng, chẳng thấy vi hiến nữa. Các anh đưa lên cái mặt báo những cái điều đó đó chỉ làm cho cả thế giới khinh bỉ và bộ mặt độc tài độc ác của các anh các anh bắt giam những người yêu nước như vậy thì người ta đó nhìn thấy rõ toàn dân mình nhìn thấy rõ thôi anh phạm chú dũng là người yêu nước anh nguyễn năng tĩnh là người chưa nước và những người bắt những người yêu nước là những người phản quốc những người phản bội tổ quốc các anh hãy nhìn kỹ các anh coi các anh đang phản bội tổ quốc đó. mà không phải chỉ có trường hợp mà bắt người yêu nước là phản bội tổ quốc các anh tự động các anh treo cái bảng Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm trong tất cả các cơ sở hành chánh của của các anh. Đó là phản quốc. Đó là các anh mang tội phản quốc. Các anh cách đảng thôi. Các anh không phải là đại diện cho cái, cái các anh không phải là một cái tổ quốc, một cái đất nước. Các anh không có quyền gì mà nói là đảng cách anh Quang Vinh muôn năm hết chỉ có đất nước Việt Nam quang vinh muôn năm thì mình còn chấp nhận được. Tổ quốc trên hết mình chấp nhận được. Nội mà các anh chỉ có đe theo cái khẩu hiệu thôi. Các anh mang tội phản quốc rồi. Đừng có nói anh Phạm Chí Dũng là mà là là uh, tuyên truyền chống nhà nước xã hội cái tội nó nhỏ xíu à, cái nó không phải là tội nữa đó là cái cái lòng yêu nước của người ta cái lòng yêu nước người ta vạch ra những điều sai trái của cái nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính các anh các anh phải mang ơn những người đó những người đó là những người giúp nước các anh phải học hỏi những người đó người ta có quyền tự do ngôn luận để người ta nói lên cái tư tưởng của người ta các anh là những bọn phản quốc mới bắt giam những người yêu nước như vậy ở bên Mỹ người ta rất tôn trọng những người bất đồng chính kiến như vậy mọi người chúng ta đều có ý kiến khác nhau ngay cả TV256 với bà xã TV256 cũng là khác nhau những ý kiến hai con người là hai cái ý kiến khác nhau rồi anh phải tôn trọng cái cái cái cái ý kiến khác biệt với nhau chứ và sự sự thương sự ghét là con người nó phải có bản tánh đó tivi đang nói với quý vị tivi phẫn nộ đó là cái quyền của tivi phẫn nộ những cái hành xử mà vô nhân đạo như vậy hành, hành xử mà phản quốc như vậy TV lên án cái việc phản quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các anh phản quốc mới mang cái bản gọi là Đảng Cộng sản Quang Vinh Muôn Năm. Cái biểu ngữ to tùng đùng ở ở ở phường, ở xã, ở ấp. Ở trong những cái kỳ đại hội của các anh. TV256 thấy điều đó là điều sai trái. Cần phải lên tiếng khi khi lên tiếng như vậy các anh nói là ờ à, thì thằng TV256 này nó chống lại cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó vi phạm vào cái điều 117 của bộ luật hình sự vậy có đúng hay không thưa các anh trong khi đó chính các anh là cái người vi phạm vào cái bản hiến pháp điều 25 các anh nên nhớ bản hiến pháp là phải được so sánh như là cái luật mẹ nó là cái luật mẹ còn bộ luật hình sự của các anh 117 có đó là luật con. Luật con không có được lấn áp luật mẹ như vậy. Các anh những, những làm những cái chuyện đó là vô lương. Các anh bắt anh tỉnh, Nguyễn Năng Tỉnh là vô lương. Các anh bắt Phạm Chí Dũng là vô lương. Chỉ trong vòng một tuần lễ các anh bắt hai người yêu nước như vậy. Mà những người, đây là những người tài ba để mà giúp đất, đất nước. Các anh hành xử như vậy làm sao mà TV Anh Văn Sáp chịu nổi không có ai chịu nổi những hành động mà mà phản quốc như vậy tức quá mà phải nói người ta làm tài liệu người ta làm thông tin người ta không có tội gì hết mà cho cái thông tin đó là chống cái nhà nước không có tội gì hết Chẳng lẽ các anh bắt hàng trăm triệu người dân Việt Nam phải ủng hộ các anh? Không có ai được chống cái cái cái cái nhà cầm quyền xã hội chủ nghĩa sao? Vừa phải thôi. Khi mà các anh bắt mà cả trăm triệu người đó phải gọi là thích các anh, thương các anh, đừng có chống các anh. Là các anh lưu manh. làm sao mà có có cái sự việc mà xảy ra trong xã hội như vậy trong xã hội này đó một người dù là họ tài ba tài giỏi cách mấy họ cũng bị người khác ghét à cái trường hợp đó rất, rất rất rất là bình thường trong xã hội mà hỡi mà người ta ghét cái cái cái người ta chống lại cái cộng hòa xã hội chủ nghĩa các anh bắt vô trong tù cái luật lệ gì kỳ vậy anh cái luật lệ gì mà lung manh như vậy ai mà chống tôi là phải trong tù à mà người ta nói các anh độc tài các anh không chịu người ta nói cái chế độ cộng sản nó độc tài các anh không chịu vừa phải thôi chứ muốn bắt ai là bắt bắt à dù cái anh Nguyễn Năng Tĩnh là một cái anh là thầy giáo và dạy nhạc chỉ cho các em rồi là là là là hát cái bài ca trả lại cho dân thôi của Việt Khang thôi nó đâu có tội gì mà bắt giam người ta 11 năm tù cái gì mà vô lý dữ vậy tại sao những người yêu nước đó lại lại lại lại bị phạt năm tù thì 11 năm tù còn bây giờ các anh lại bắt thêm anh Phạm Chí Dũng mà anh biết anh Phạm Chí Dũng là một người nổi tiếng rồi là nhất thế giới khắp thế giới luôn chứ không phải nhất nổi tiếng khắp thế giới và anh Phạm Chí Dũng là người chủ tịch của cái cái hội báo chí độc lập nữa. đâu phải là chuyện đùa rồi làm sao cả thế giới nhìn và khinh bỉ khinh bỉ các anh đó. hiện tại cả thế giới đang khinh bỉ những cái thái độ những cái hành động vô luân của các anh cái việc mà mà người ta chống các anh người ta chống cái cái cái cái nhà nước xã hội chủ nghĩa này sự thật nếu mà các anh biết các anh phải mang ơn người ta con người ai cũng có sai lầm mà chính quyền nào cũng có sai lầm không có ai mà trăm phần trăm chính quyền phải có sai lầm thì khi mà người dân người ta chỉ trích chính quyền ừ các anh làm điều đó là sai lầm giống như cá nhân TV 256 chỉ trích cái điều 4 hiến pháp TV nói cái điều 4 hiến pháp đó là nó làm cho cái cái cái cái không có công bằng mà hiến pháp thì phải dựa vào cái nền tảng công bằng Người ta đặt ra luật để tạo cái sự công bằng cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi đảng phái. Mà bây giờ đó, Điều 4 Hiến pháp khẳng định chỉ có duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước. Đó là điều sai trái rồi. Thì cá nhân TV256 phải vạch ra những điều sai trái để cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thấy cái điều sai trái của mình và sửa đổi thì đất nước mình tạo nên cái sự tốt đẹp và khi mình nhà nước đó nhận thấy cái sự sai trái đó nhà nước sửa đổi theo TV256 là nhà nước thay đổi cái điều 4 hiến pháp vứt bỏ cái điều 4 hiến pháp thì tự động mọi người yêu mến cái nhà nước đó và nhà nước đó làm cho cái tiến bộ nhà nước đó tiến bộ phát triển thì nhà nước đó phải cảm ơn cảm ơn TV256 đã vạch ra những cái sai trái như vậy tại sao nước Mỹ tiến bộ là nước Mỹ đó, họ nhận lời chỉ trích của người dân và họ cảm ơn người dân thành ra họ mới tiến bộ chứ không phải họ bắt người dân trong tù TV vẫn nhớ là cái câu chuyện mà à, khi mà TV học lịch sử của Hoa Kỳ thì à, khi mà vào trường lớp học cái lịch sử TV mới biết được cái câu chuyện của bà Rosa Parks. Bà Rosa Parks là bà Mỹ đen mà rất là nổi tiếng. Bà nổi tiếng là bà gì mang cái thân phận người da đen thôi mà trong đó thì ngay cái đó thì nó có luật pháp gọi là nó không cho người da đen uh, phải giành ghế với người da trắng trên cái xe bus xe buýt đó thì người da trắng vào đó đó vào lên xe bus rồi, là thấy bà mỹ, mỹ đen bà ngồi đó thì người, người da trắng nói cái này là cái luật pháp là bà phải đứng vậy phải nhường ghế cho tôi ngồi chứ người da trắng nói với bà mỹ đen như vậy bà rosa parks bà nhất định không nhường ghế thế là cảnh sát lên còng tay bà dẫn đi nhưng mà sau này nhờ cái hành động can đảm với bà bà thấy rõ rằng là có cái sự bất bình đẳng tại sao người ta được ngồi mà mình không được ngồi mình cũng là con người giống người ta mình chỉ khác cái màu đen thôi con người giống nhau thế là luật sư Mỹ cãi lời chính những người da trắng cãi lời cái cái phải có cái sự bình đẳng luật pháp chúng ta tại sao chúng ta tạo nên luật pháp tại vì chúng ta muốn luật pháp của chúng ta phải được bình đẳng giữa mọi công dân giữa mọi tổ chức giữa mọi đảng phái phải bình đẳng thì vì lý do đó bà Rosa Parks bà được là một người vinh danh gọi là một vị anh hùng của nước Mỹ. Thành ra đó, chính vì bà chỉ trích những cái sự sai lầm của luật pháp nước Mỹ mà ngày nay Mỹ nước Mỹ mới tiến bộ như vậy. Tiếng Mỹ, nước Mỹ sẽ tránh đi biết bao nhiêu cái sự kỳ thị để mà làm phân hóa nước Mỹ. Thành ra nước Mỹ tạo được cái sự đoàn kết của toàn dân mới, mới nước Mỹ mới trở thành hùng cường như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta thấy một người Mỹ da đen là cái ông Obama, Tổng thống Obama. Nước Mỹ là vậy. Họ dựa trên cái nền tảng luật pháp họ đặt họ dựa trên nền tảng công bằng. Còn các anh đặt cái luật pháp nó không công bằng tự nhiên điều 4 hiến pháp là đảng cộng sản rồi là là lãnh đạo cái đất nước các anh đặt ra cái luật như vậy đó nó không công bằng nó kỳ lắm nó nhục nhã lắm đối với con mắt của tây phương đối với con mắt của thế giới đối với con mắt người người Việt Nam bình thường giống như TV256 không phải là chỉ mà TV256 ở ngoài hải ngoại đây mà TV256 mà ở trong nước đi cũng vậy nếu mà TV đọc được cái luật đó đó TV thấy rõ ràng nó không công bằng không có cái luật nào gọi là tự nhiên gọi là đảng là được quyền lãnh đạo hãy là thuộc về đảng cộng sản là được quyền lãnh đạo còn tất cả mấy cái quảng khác mấy cái đảng phái khác quăng và sọt rác hết anh chơi gì chơi với ai chơi với một cái luật đưa ra một cái luật pháp bất công như vậy TV256 không thể chấp nhận được. Thành ra, TV chỉ trích các anh, các anh phải nhận sự cái cảm ơn của, phải cảm ơn thằng TV256 này. Nhờ cái thằng TV256 mà các anh thay đổi thành một cái luật pháp công bằng hay là dẹp bỏ cái điều bốn hiến pháp tất cả các đảng phái đều có thể lãnh đạo cái đất nước đừng có chơi mà cái màn độc tài khi người ta nói đến một thể chế dân chủ là một thể chế đó không có độc tài dân chủ nó phản nghĩa với độc tài không phải nói như ông Nguyễn Xuân Phúc nói là chúng ta độc tài quản lý rồi chúng ta còn độc tài luôn cả đầu tư nữa thì ai chịu nổi độc tài là không thể chấp nhận được trong cái thế giới dân chủ độc tài là phải cần vứt bỏ vào vào, vào sọt rác trong thế giới dân chủ nó không có chấp nhận cái độc tài nữa thành ra các anh phải thay đổi nhiều lắm các anh phải thay đổi nói thiệt làm cái việc nhỏ thôi tivi không cần các anh làm cái việc mà thay đổi hiến pháp nó lớn quá nó quá lớn đi các anh làm cái việc rất rất rất nhỏ cho tivi làm sao thôi các anh kéo cái bản mà đảng cộng sản quang vinh muôn năm đó dục bỏ nó vô thùng rác đi đừng có bỏ nó nằm ở trình đình ở trước mấy cái đại hội rồi trước mấy cái mà cơ quan công an phường công an xã rồi hoặc là trong cái lớp học nó kỳ lắm khi mà các anh phải biết rằng đó TV 256 nhìn thấy cái những bạn đó TV thấy là có cái sự phản quốc trong đó các anh phản lời tổ quốc Việt Nam chỉ có tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm thôi không có thằng nào đảng Cộng sản Việt Nam là quang vinh muôn năm hết á các anh đang phản bội là cái tổ quốc Việt Nam mình nhìn thấy rõ điều đó mình nhìn thấy rất là rõ khi mà các anh treo cái khẩu hiệu đó đảng cộng sản quang vinh muôn năm đó là phản quốc làm cái chuyện nhỏ thôi kéo cái tay kéo cái đà bản đó quăng vô sọt rác đây là cái điều phản quốc mà thằng TV256 nó nói như vậy và nó đưa ra những lời lẽ nó chứng minh như vậy. Thì đây là điều sai trái mà có thể cả nước không ai dám làm những điều rất là nhỏ nhặt như vậy. Những điều rất là nhỏ thôi mình vào trong cái phòng hội mình vào trong cái cơ sở hành chánh là phượng, mình dối cái tay dài hoặc là mình có cái cây mình kéo cái bảng cộng sản quang vinh muôn năm mình làm giống như bà Rosa Parks đi nhất định không nhường ghế cho người Mỹ Mỹ Mỹ trắng đi mình làm cái hành động rất là nhỏ thôi và tại vì có thể mình quá sợ hãi mình mình không thấy mình không thấy đó là quan trọng mình đã quen rồi mình đã quen mấy chục năm bị nhồi sọ với cái khẩu hiệu đảng cộng sản quang vinh muôn năm mình đã quen mấy chục năm rồi mình thấy nó quen mắt rồi và mình cũng không có đủ can đảm và tại vì cái nỗi sợ nó còn đè nén nó trong tâm tâm trí của mình. Mình không dám kéo cái bản đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm xuống. Nhưng không, bà Rosa Parks, bà không làm chuyện đó giống như mình. Bà biết rằng bà sẽ bị cảnh sát bắt. Bà vẫn nhất định không nhường chỗ cho người Mỹ thắng Và mấy người cảnh sát phải lên cầm tay bà dẫn xuống và rốt cuộc bà bà chiến thắng nó không khác gì đó. quý anh chị em đó, không có tội gì đó. quý chị em chị thấy đây là một cái khẩu hiệu phản quốc tôi kéo nó xuống chấp nhận tôi đâu có tội gì đâu cái tội tôi là tội yêu nước đó tôi thấy nó rõ ràng là phản quốc làm sao mà tôi chịu nổi được chỉ có tổ quốc trên hết đảng không phải là cái quái gì đảng nó chỉ là có vài, vài ba triệu thôi ba bốn triệu đảng viên thôi nó là một tổ chức ba bốn triệu tổng dân còn toàn dân người ta có cả trăm triệu cả trăm triệu họ tạo nên cái đất nước này họ tạo nên cái cái cái cái quốc gia này họ tạo nên cái tổ quốc này cái tổ quốc là nói về hàng ngàn năm từ xưa tới giờ nữa nó có vong linh liệt sĩ của anh ông cha ta từ hàng ngàn năm để mà giành giữ cái non sông này cho chúng ta hưởng thành ra người ta nói tổ quốc là trên hết tổ quốc là quan vinh muôn năm rồi có cái tổ quốc có ông bà có cha mẹ mới có ta ngày hôm nay thì tại sao không phải là tổ quốc quan vinh muôn năm mà là cái đảng cộng sản quan vinh muôn năm mình thấy mình thấy mình phản bội cái tổ quốc không nếu mà mình chấp nhận đảng cộng sản quan vinh muôn năm chứng tỏ mình trở thành một con người phản bội tổ quốc rồi nó đâu có khác gì đâu thưa quý anh chị em can đảm lên hành sự can đảm lên tất cả ai cũng lớn rồi nha TV gần như là quý anh chị em đó xem cái clip này của TV 256 chắc cũng đã là là trên 14 15 tuổi rồi cũng đủ có sự hiểu biết rồi Thấy không? Trên 18 tuổi là bảo đảm là hiểu biết rồi. Mà tôi ghét nhất là cái cái cái hành xử của luật pháp Việt Cộng đó. Họ cứ nói rằng là nghe lời xúi dục <laughs> Mà người ta người lớn rồi Có cụ già 50 tuổi, 70 tuổi Họ đã người lớn rồi mà ký nói là nghe lời kích động của TV256 nghe lời xúi dục của thằng TV256 để mà kéo cái tấm bản <laughs> rồi là đảng Cộng sản Quang Vinh Vuông Nam xuống đừng có nói như vậy nhục nhã lắm ở ờ, bên Mỹ nó không có vụ mà anh đó làm đó làm phải chịu trách nhiệm anh đủ lớn để khôn để mà chịu trách nhiệm chứ đừng có nói là TV256 xúi dục <laughs> nói cũng được nhưng mà TV nói lên lên cái cái cái lòng yêu nước cái lòng yêu nước của TV256 thì nó là vậy đó mình phải nhìn ra những cái điều sai trái là mình mình nhắc nhở với nhà cầm quyền cộng sản phải thay đổi kéo cái tấm bảng gọi là đảng cộng sản Văn vinh quốc nam đi để đừng có mang cái tội mà phản quốc như vậy đơn giản thôi bắt giam những cái người yêu nước tự động trở thành phản quốc đừng có làm cái chuyện đó đừng có chà làm cái chuyện phản quốc anh là ai anh là ai mà đi bắt giam những người yêu nước như vậy nếu mà anh không phản quốc thì anh đâu có bắt giam những người yêu nước mà đâu phải là anh chỉ mới bắt giam hai người này đâu trước đó đó có chị trần thị nga nè là một người yêu nước để chống tàu cộng nè Trước đó có luật sư Lê Thị Công Nhân, anh Nguyễn Nhân Đài nè. Có lúc trước là có cha Nguyễn Nhân Lý nè. Nó nhiều lắm, các anh bắt nó nó hàng hàng hàng mấy trăm ngàn người luôn á các anh yêu nước mà các anh gọi là tại sao phải bắt tù gọi là cả quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mà lên tới hàng triệu người như vậy mà theo thống kê là chết tới 200 người 200 ngàn người trong trại tập hoặc học tập cải tạo đó một triệu người quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa và có 200 ngàn người chết trong trại học tập cải tạo đó nó chưa vừa lòng các anh hả các anh tàn ác vừa thôi chứ có 500 ngàn người phải chết ở trên Biển Đông nè 500 ngàn đó có trên 2 triệu người vượt biên vượt biển nè trên 2 triệu người đó phải bỏ nước ra đi đó đây là những người oan ức TV256 là những người oan ức tại sao đất nước mình mình không sống mà mình phải bỏ nước ra đi chỉ vì cái chịu chủ nghĩa cộng sản độc ác và chính vì chủ nghĩa cộng sản độc ác mà ngày hôm nay vẫn còn TV26 để mà lên án cái chủ nghĩa này. Nó đâu có khác gì. <clears throat> mình ra đi mình tìm đường cứu nước. Mình ra đi mình tìm đường cứu nước để mà xóa bỏ cái chủ nghĩa cộng sản độc ác này. Mình ra đi mình thấy được cái sự hạnh phúc. Mình đi ra đi mình thấy được cái sự tự do mình thấy mình phải có trách nhiệm cho với quê hương của mình chứ không phải như cái lời tuyên truyền mà bịp bợm của các anh các anh nói thằng TV256 này nó chống lại cái đất nước Việt Nam nó chống lại đất nước Việt Nam TV đâu có khùng đó mà lại chống lại cái quê hương của mình không TV 256 đâu có khùng đâu mà chống lại cái quy hướng của mình các anh thấy vô lý không tivi 256 chống là chống lại cái bọn cộng sản các anh cái bọn mà cầm quyền độc tài các anh các anh phản quốc mà các anh không biết mình phản quốc các anh hoàn toàn không biết mình phản quốc mà đến ngày nay hôm nay TV26 vạch ra cái tội phản quốc của các anh là các anh treo cái biểu ngữ đảng Cộng sản Quang Vinh Buôn Năm là phản quốc. Các anh có thể biện luận với TV256 điều đó không? Tại sao cái bản đó nó lại đứng trên cả tổ quốc? Nó Quang Vinh Buôn Năm là nó, nó đứng trên cả tổ quốc. Một cái đảng anh chỉ có mấy triệu người à. các anh các anh phản biện nổi không? Các anh có thể vào đây phản biện đi. TV sẵn sàng gọi là tranh luận với các anh phải thả ngay TV nói thật các anh phải thả ngay đi thả ngay anh Nguyễn Đăng Tĩnh đi Anh là người yêu nước đây TV biết các anh biết rõ hơn hết Nguyễn Năng Tịnh là một người yêu nữa người ta không có tội gì hết anh phạm chí dũng cũng vậy người ta không có tội gì hết những người này người đáng được vinh danh các anh làm cái cuộc vinh danh thử được mình nhận cái sự chỉ trích mình phải cảm ơn người ta mình trong một cái vai trò của nhà nước mình khi mình nhận được cái sự chỉ trích như vậy mình phải cảm ơn người ta cảm ơn không hết luôn nhờ những người chỉ trích này mình mới thấy được cái sự sai trái của mình và nhờ đó cái quốc gia mình mới phát triển cái quốc gia mình mới tiến bộ tiến bộ về luật pháp tiến bộ về bất cứ cái gì điều hành cái gì có cái sự chỉ trích là có sự tiến bộ còn nếu mà chúng ta cứ mãi mê mà bắt cả cả cả 100 triệu này gọi là ủng hộ cái ủng hộ cái nhà nước này các anh mãi mãi đi xuống dưới bùn đen các anh không có tiến bộ được các anh không có nhận được sự chỉ trích các anh sẽ không bao giờ tiến bộ được bởi vì ngày hôm nay đó dân oan là cả nước luôn các anh sống các anh không biết cái sự nhục nhã khi mà mình xuất khẩu lao động các anh gọi là xuất khẩu lao động giống như con người chắc anh buôn bán đi xuất khẩu anh buôn bán ra ở ngoài để mà làm những cái việc mà mà người ta không muốn làm những cái việc mà rõ ràng là dân bản xứ họ không muốn làm nhưng mà vì người Việt Nam xuất khẩu lao động phải đi ra làm những chuyện đó nó nhục nhã lắm tại vì các anh không hiểu được là các anh phải tạo ra cái việc làm cho người dân nó đơn giản lắm tiền thì các anh in ra thì lẽ dĩ nhiên các anh có cái đồng tiền để mà các anh mướn người dân làm việc mướn người dân xây cầu xây cống xây nhà để mà tạo nên cái cái cái cái đất nước tạo nên công ăn việc làm cho người dân để mà người dân không phải đi tha hương để mà cầu thực như vậy đó là những người dân oan họ là oan nghiệt họ phải ra xa khỏi gia đình họ phải xa khỏi người cha phải xa con người vợ người chồng phải xa vợ rồi cả đàn con nheo nhóc không cha không mẹ rồi cái xã hội nó đi như thế nào các anh có nghĩ điều đó không xã hội Việt Nam sẽ như thế nào để các anh nhưng cái đạo đức nó suy đồi hiện tại vì cái vấn đề mà mà xa gia đình như vậy nó là một cái tội ác xuất khẩu lao động là một cái tội ác các anh phải nhìn như vậy xuất khẩu cô dâu á Cô dâu hoàn toàn không biết tiếng của nước người mà cũng theo chồng đi về. Chẳng có cái, cái tình yêu gì đó mà hàng mấy trăm ngàn người xuất khẩu như vậy. Hả? Các anh giống như là buôn bán con dân của Việt Nam. Các anh mang cái tội mà phản quốc. Cái tội đó phải đáng gọi là phản quốc. con dân của Việt Nam phải mà các anh xuất khẩu ừ những người tài giỏi để mà họ có thể giúp cho ờ, để mà kiếm tiền mà hàng trăm ngàn hiểu không hàng triệu đô la để mà qua bên đó làm việc cho người ta để mà sửa đồ sửa máy móc hoặc là làm một hoàn thành cái gì để mà mang về cho đất nước hàng triệu đô la thì tv hai năm không nói cái đó là cái đó là các anh phát triển cái đất nước các anh yêu nước còn cái cái này đó các anh thấy những người bằng cái sức lao động thôi để mà làm việc cho người ta bằng những thanh niên trai tráng và thiếu nữ gọi là ngay cái tuổi mà sung mãn nhất các anh đẩy ra ở hải ngoại để làm việc cho cho cho thế giới ngoại bang mà các anh hoàn toàn không thấy được sự nhục nhã như vậy các anh nói các anh phát triển nhà lầu xe hơi dòm thấy dòm nhà lầu là kinh khủng nhưng mà các anh tại sao người ta chỉ đặt câu hỏi nếu các anh phát triển tại sao các anh xuất khẩu những người lao động như vậy họ không có công ăn việc làm mà phát triển cái gì họ phải đi trở thành những người cô dâu trở thành những người gọi là nô lệ tình dục mà mà báo chí rồi Ờ, rồi youtube đầy những cái cung băng như vậy nhục nhã như vậy những cái điều nó nhục nhã như vậy nó làm như các, các anh không biết gì phải thay đổi đi các anh đất nước đã tới cái thời kỳ mà nguy hiểm là cái đạo luật về nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông. Cái đạo luật này nó có thể gây ra cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và và Trung Cộng. Nó không phải đùa đâu. TV là một người Mỹ, TV biết được điều đó. Thành ra đó là lý do TV muốn nhấn mạnh để ông Thủ tướng phục. Để mà cần phải thay đổi cái thể chế cộng sản trở thành một cái thể chế dân chủ để mà cho cái đất nước Việt Nam mình được bảo vệ của cả thế giới để mà chống lại cái thằng độc tài cộng sản Trung Quốc để bảo vệ cái quê hương cái mảnh đất của mình là chỉ có cách mình đồng minh với cái thế giới tự do mình đồng minh với Hoa Kỳ với Anh Quốc với Pháp để mình mình bảo vệ cái quê hương này chứ các anh chạy sao cái thằng cộng sản Trung Quốc các anh sẽ bị tiêu diệt nó là một cái chiến tranh có thể nói là cuộc chiến tranh thế giới mà anh chạy theo cái phía cộng sản là anh sẽ bị tiêu diệt nó khổ cho cái đất nước mình thành ra ngày hôm nay là cái ngày mà để mà thay đổi cái thể chế chính trị thay đổi thành một cái thể chế dân chủ là cái điều mà cần thiết và cấp bách nhất thử hỏi thằng tàu đó ông trump ông tweet lên ông nói là ổng đã cứu cái cái cái cái cái, cái người ờ, Hồng Kông đó là ổng chỉ có là trước 14 phút thôi còn 14 phút là đặng là là là Tập Cận Bình gọi là đưa một triệu quân vào Hồng Kông để mà tàn sát giết người dân Hồng Kông mà những người biểu tình phản đối trước 14 phút thôi thì ông đã điện thoại cho Tập Cận Bình rồi mà chính vì đó ông nói Tập Cận Bình mà nếu mà mày làm gì đó thì, thì thì kể như không có hiệp định thương mại giữa Hoa Kỳ và Mỹ nữa, Hoa Kỳ và Trung Trung Cộng nữa. coi như là phá vỡ cái hiệp định thương mại thành ra Tập Cận Bình phải bỏ thôi không không có đưa đưa một triệu quân vào Hồng Kông nữa nó ghê gớm như vậy thành ra đó ngày hôm nay đó cái hiệp định thương mại cái cái mà ờ, đạo luật về nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông nó quan trọng như thế nào chỉ cần là 10 ngày sau là trong vòng 10 ngày sau thì ông tổng thống Trump ông có quyền ông ký để mà ban hành cái đạo luật đó. Và TV256 nghĩ rằng ông Tổng thống Trump đó, ông sẽ ký cái đạo luật đó vào một ngày trước khi trước khi lễ tạ ơn hoặc là sau một ngày trước khi tạ lễ tạ ơn ông gần như là ông bắt buộc phải ký tại vì đó là ý nguyện của toàn dân mỹ cả quốc hội thượng viện lẫn hạ viện đều đồng ý thì bảo đảm ông phải ký thôi ông không còn cách nào dù là cái sự ký tên ờ, để mà thông qua cái đạo luật đó nó đi ngược lại cái tiếng nói của ông ông muốn rằng là ông không có làm một cái gì để mà có thể ảnh hưởng đến cái cái hiệp thương với hiệp hiệp định ờ, thương mại với Trung Cộng nhưng mà điều này ông phải chọn ông ông phải chọn đứng về phía người dân của Mỹ để mà ký cái hiệp định thương mại ý, để ký cái đạo luật ờ, về nhân quyền này ông không có không có cách nào tránh mà khi ông ký cái đạo luật nhân quyền này thì bảo đảm sẽ có cuộc chiến tranh không có tránh khỏi đâu lẽ dĩ nhiên là sau cái 10 ngày đó thì quốc hội họp lại thì nó cũng trở thành luật thôi tại vì chúng ta biết mà bên hạ viện đó là đã bốn trăm mấy chục người ký rồi mà chỉ có một một phiếu à, một phiếu phản đối <laughs> cái đạo luật thôi thì kiếm cái cái hai phần ba mà cái số mà dân biểu nghị sĩ mà ký thì quá dễ luôn cái đạo luật nó rất là hợp lòng dân thì chắc chắn là chúng ta có 2 phần 3 trên 2 phần 3 sĩ số của quốc hội thì bảo đảm đạo luật đó nó tự động nó được thi hành không cần cái chữ ký của tổng thống luôn thành ra đó nhưng mà tôi thấy ông trăm phần phải nên ký phải nên ký để chứng tỏ Hoa Kỳ có sức mạnh bất chấp những lời đe dọa của của của thằng Trung Cộng thì mới đúng là ông Trump không có thể nào mà chờ đợi <laughs> để mà uh, tại vì 10 ngày mà ông ký học không ký á, thì coi như là ông ông phủ quyết rồi ông phủ quyết cái đạo luật đó rồi khi mà anh đưa ra cho anh 10 ngày mà anh không ký thì tự nhiên là là là bị phủ quyết thành ông Trump hiện thứ bời thọ địch ừ. nhưng mà bắt buộc ông phải ký ông phải ký mà TV nghĩ rằng là ông sẽ đợi thêm nhiều ngày nữa để mà để mà ông lo thôi ông lo cho vấn đề này vấn đề nã khác ông ông cũng như cân bằng nó cái thiệt hại cái lợi cái thiệt rồi ông mới đọc quốc ông ký và ông có phải chuẩn bị nữa chuẩn bị những những cái hại như thế nào mình phải đối phó với cái hại như thế nào mình phải chuẩn bị đủ thứ chứ, chứ không phải là đặt bút ký là ký bây giờ người ta nhìn ra cái sự ờ, cái chiến tranh đó rồi người ta thấy nếu mà ông ký là xảy ra chiến tranh thì khi mà vậy xảy ra chiến tranh thì tự nhiên là nó có những cái cuộc khủng hoảng mà mình phải đề phòng trước thành ra ông không ký vội ông phải ngăn chặn những cái cuộc khủng hoảng đó trước thì vì thí dụ thôi ông cũng đủ khôn ngoan để nói mà, nếu mà mình ký có thể xảy ra chiến tranh thằng thằng thằng Trung Cộng nó nó sẽ nó bực mình rồi nó xảy ra chiến tranh rồi cái thì mình phải ngăn chặn trước đại khái là gì thôi phải ngăn chặn thành ra mình sẽ thấy cái cái thời gian của nó nó còn kéo dài nó kéo dài cho đến gần 10 ngày thì ông mới ký đó sự thật là mình nghĩ như vậy Dạ, yeah, TV nghỉ thì ờ, mà nãy giờ nó không có số đề cái số giờ để mà mình biết mình ờ, livestream bao nhiêu ha. Nhưng mà TV nghỉ cũng tạm đủ để lên tiếng cho um, anh Nguyễn Năng Tĩnh và cho anh uh, anh Phạm Chí Dũng nè, hai người mà um, yêu nước mà TV 256 rất là thương mến. Dạ. Yeah. Thôi TV xin ờ, chấm dứt cuộc livestream ờ, ngày đây nhưng mà có thể là TV sẽ trở lại TV sẽ thử tới livestream như thế nào chứ bây giờ TV cũng không biết là mình phải làm như thế nào nữa thí dụ vẫy tay nè vẫy tay nè rồi bây giờ cái này là cái gì đấy viết nè trời ơi viết mà nhỏ xíu gì làm sao mà viết tới chịu thua rồi cái tay mình nó lụp cụp lụp cụp là không được rồi không được rồi. không không đánh máy đâu được nữa rồi để coi cái cái này tiếng sét là cái gì đây mời bạn bè ô trời đất ơi nãy giờ đây nè yến trương mời nè anh chi mời nè <laughs> bây giờ mình mới biết mời bạn bè nè thành ra mình đâu có thấy gì đâu mình đây có đâu có thấy gì đâu mình mời bạn bè mình đâu có thấy gì đâu được cái này là cái gì đây à, không biết cái này là cái gì nữa ồ ồ cái máy hình nó không phải nữa à trời ơi dùm cái cái phone mình nó nhỏ xíu như vậy làm sao mà mình làm được chịu thua mình làm toàn là desktop nó dễ dàng hơn nhiều lắm thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha à, TV Hanusa xin à, kết thúc buổi nói chuyện hôm nay và dạ, yeah. xin à, kính chào quý anh chị em chúc quý anh chị em mọi sự à, vui vẻ nha